tuổi trẻ ngày nay cùng với đức Kitô yêu thương bao người quên hết muôn phiền làm tình yêu Chúa tỏa lan mọi miền đắp xây cuộc đời dạng ngơi đức tin người trẻ hôm nay từ ở khắp muôn phương khiêm nhu quy tu lương giáo một nhà cảm ta hồng ân Chúa ban dư tràn gian nan khó nghèo tuổi trẻ vẫn luôn mỉm cười ra đi nối kết tình yêu thương nói gương Giêsu thứ tha tội nhân hân hoan lên đường gian khó đo chi gieo mầm tin yêu để cùng hiệp nhất Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bao tác phong ba tuổi trẻ vượt qua hy sinh quên mình giúp ai khổ đau sự sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường 歌。 gửi niềm chào ban tình đoàn kết yêu thương đi khắp dương trần tỏa ngát cuộc đời tuổi trẻ đem chúa đến cho mọi người luôn nở nụ cười dù nhiều khó nguy nào cùng về đây vì một chúa kitô anh em tuổi trẻ ướp muối nên mặn giờ gì ra đi dẫn thân cho đời cách xa phương trời tuổi trẻ vẫn luôn nên ra đi nối kết tình yêu thương nói gương Giêsu thứ tha tội nhân hân hoan lên đường gian khó lo chi gieo mầm tin yêu để cùng hiệp nhất Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bao tác phong ba tuổi trẻ vượt qua hy sinh quên mình giúp ai khổ đau sức sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường cương Giêsu thứ tha tội nhân hân hoan lên đường gian khó lo chi gieo mầm tin yêu để cùng hiệp nhất Giêsu cha yêu mãi mãi ở bên ta bao tác phong ba tuổi trẻ vượt qua hy sinh quên mình giúp ai khổ đau sức sống tuổi trẻ luôn mãi kiên cường